bất ngờ không bất ngờ về bạn mình đâu. à còn món quà em muốn tặng anh à cảm ơn em dạ mình mở ra coi bạn gái tặng gì à. cảm ơn em nhiều mong là như vậy đi em em à, tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là à, mình sẽ được à, có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy Đấy, nhớ nhấn nút nha em <laughs> trời ơi chưa vậy trơn mà kia em nhớ nhấn nút nha em đây thôi thôi em trai Bây giờ thì xin được phép mời nhà gái Rồi, mời em trai giới thiệu về mình Dạ à, Em tên là Hàng Ngọc Long, à, hiện tại em 29 tuổi Đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh à, Em đang làm nghiệp nghiệp buôn quán, quán ăn, gia đình à, Long là buôn bán quán ăn, Long có nấu ăn hay không hay là Long đứng bán thu tiền cho gia đình thôi dạ em vừa nấu em vừa đứng bán đứng bán luôn à nấu ăn luôn hả dạ giỏi vậy ta quán à. của mình ở đâu long hả dạ quán em ở quận tư á chị à vậy bán chủ yếu là gì long dạ em bán bánh canh quế ồ oh, ngon rồi nha bữa nào đi ngang ăn rồi nha dạ. mình bán từ mấy Đúng giờ rồi. tới mấy giờ dạ em bán từ 8 ờ, giờ cho tới 9 ờ, giờ tối đó chị bữa nay đi là ờ, tham gia chương trình ai bán dạ bữa nay phải nghỉ bán <laughs> dạ bữa nay phải nghỉ bán Ôi, nghỉ bán tội nghiệp không trời ơi trời à, bây, bây giờ, giờ chúng ta à... hãy đến tới phần giới thiệu của bạn nữ nè À, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia màn Em xin tự giới thiệu, em tên là Vạn Phương Hạnh, hiện tại em 27 ờ, tuổi Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Công việc của em là nhân viên văn phòng về mảng nhân sự Ưu điểm, khuyết điểm ờ, của em là gì? Dạ, uh, ưu điểm của em là biết quan tâm người khác Còn uh, khuyết điểm của em là về vấn đề đi đường em không có được rành cho lắm Nhưng mà không sao, bây giờ là mình à, đi ờ, lên chương trình bạn muốn hẹn hò là mình sẽ có được một cái người bạn trai của mình để sau này chỉ đường cho mình dẫn đường mình đi mình khỏi cần phải quan tâm Yên tới vấn đề đường xá nữa chỉ đường đi tới quận tư bánh canh là được rồi <laughs> không rồi còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè dạ thì em uh, hiền uh, hòa đồng tính em là dễ gần lắm có khuyết điểm của em thì uh, em có hút thuốc nè rồi em cũng có nhậu với bạn bè ừ. uh, tính tình thì thẳng tính bây giờ mình nói cho kia nghe là cái con đường tình trường của mình đi em thì đó giờ em chỉ có ờ, một mối tình từ hồi học sinh thôi khoảng ờ, gần 10 năm nay thì em cũng không có quen ai hết học sinh là lâu lắm rồi đó hả à, dạ mối tình nó lâu không à, <laughs> thì quen lúc đi học với anh thì cũng lúc mấy lớp lớp 10 có nắm tay chưa có chứ có ha <laughs> dạ. có có có hơn nắm tay không dạ có chứ có luôn hả trời lớp, 10, lớp, trời, 10. lớp 10 nó giữ vậy ta rồi từ đó tới nay không có nhớ cái vụ đó rồi qua luôn 10 năm vậy đó hả à, dạ thì cũng do cái công việc với lại uh, em có một thời gian em đi uh, ờ, nghĩa vụ quân sự á ừ. thì ờ, rồi xong thì em về em làm những cái cái, ngành nghề giống như là bên nhân viên giao hàng nè rồi bên sale bán hàng thị trường vậy đó toàn là nam không à không có bạn nữ 10 năm không có yêu giờ còn nhớ yêu không <laughs> dạ nhớ mới lần đây chứ anh mình có nhớ cái cách để yêu không dạ thì cái này ờ, nếu mà gặp được người thích hợp ưng ý thì ờ, hai người tương tác lại là yêu liền vẫn biết mình đi cua bạn gái nó làm sao đúng không dạ thì 10 năm thì mình nói không quen ai thôi nhưng mà mình đi cua thì vẫn có đi cua chứ gì nhưng mà hụt không à nhưng mà hụt không à trong tình yêu người ta nhút nhát vậy thôi nhút nhát thiệt ừ. tôi đứng đằng kia mà mắt tôi cận tới hai độ mà tôi thấy là rung tới nước mà giật giật giật, giật hết nguyên cái, cái cơ mặt luôn á đúng rồi sao rung như vậy lần đầu tiên <laughs> thoải mái lên bây nào. giờ dịnh một cái cho bớt rung được không một hồi gặp bạn gái là rung nó, nó té ghế đó, luôn bây đó. giờ dịnh một cái thì không rung không rung nữa nha ừ. không có, có rung nữa nha nhát quá người ta nói ờ, thế giới khác đó đó đúng rồi đó có ai chọc vậy chưa dạ ba em ba em nói sao ba em nói sao không thấy dắt bạn gái về ừ không biết có bị bd không <laughs> không biết có bị bd không <laughs> rồi trả lời sao em nói là ờ, từ từ chưa tới thời điểm chứ con không có bd dạ rồi được ok bạn trai dễ thương lắm em rồi bây giờ mình tới mình đi mình kể về cái tình trường của mình đi Tình trường của em, em có trải qua một mối tình duy nhất hiện nay cách đây khoảng tầm 2 năm Mối tình đó kéo dài trong vòng khoảng tầm 7 năm Lý do là thực tế là bạn nam đó có một người khác Mà tới lúc sau này thì em mới phát hiện thôi thì chia tay là đúng rồi không có dạ. cái gì phải hỏi nữa hết trơn trọi á rồi bây giờ cái mong muốn của em khi mà em có một người bạn trai á thì nó sẽ là như thế nào cái hình mẫu nó như thế nào em muốn có một bạn nam ờ, cao trên một m bảy trở lên có công việc làm ổn định và có thể ờ, Ờ, quan tâm cũng như là chia sẻ với em trong cuộc sống bên kia thì chắc cao hơn mét bảy đó cao hơn mét bảy ờ, công việc thì ổn công định việc đó ổn định bán tại... bánh canh hàng ngày đúng rồi tại vì bán từ sáng đến chiều luôn thực phẩm là không bao giờ mà thiếu đúng hết rồi. trơn phải có cao lớn có thể che chở mưa gió dòng bão không sợ gì hết bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nè dạ keo kiệt với lại là người hay kiểu kỹ tính quá là dạ, em không thích không có trời đàn ông mà keo kiệt mà kỹ tính là mệt mỏi lắm à có keo kiệt không dạ không anh bình thường đi chơi có bao bạn gái xà láng không trời chuyện nhỏ trời mong có bạn gái đi chơi muốn chết trời mong có bạn gái đi chơi muốn chết đó được chưa dễ dạ thương dạ. rồi bây giờ mình muốn ờ, một người hình mẫu bạn gái như thế nào nè dạ thì em cũng đơn giản thôi một bạn gái ờ, gương mặt dễ nhìn quá dễ nhìn nhìn là thấy luôn nhìn dễ lắm nhìn rất dễ luôn hiền nè quan tâm gia đình nè lễ phép với người lớn có còn gì dạ. khó hơn nữa không đây với ẹt à nếu mà, bạn ờ, có thể mà nữ công gia chánh nội trợ gia đình càng tốt còn không thì hai vợ chồng cùng làm em chỉ cho làm <laughs> Trời ơi em chỉ cho làm nữa chứ đó nữ công gia chánh mình được không em dạ em biết nấu ăn ừ, ừ. biết dạ. nấu bánh canh không dạ hiện tại thì chưa mong thì chắc tương lai sẽ có được ờ, học <laughs> món bánh canh trời ơi chỉ cần một món thôi mà bán đắt đó nha trời ơi tôi nói giàu mấy hồi rồi à, em không thích điều gì ở phụ nữ lăng nhăng um, rồi uh, quá kiểm soát quá kiểm soát đó à, bạn nam ơi có thể uh, cho mình hỏi là bạn có là có việc tiếp người thích đi du lịch không hoặc là có những chuyến du lịch ngắn gì đó thì bạn có thường đi du lịch không đi phượt đồ đó à, mình thì rất là thích nhưng mà thiếu người đi thôi trời à, đó cơ... trả lời ghê chứ bộ <laughs> trời ơi mấy cái câu này hình như học ở trên mạng hay sao à, nè thôi giờ mình hỏi người thân đi đúng rồi em đi với ai vậy dạ hôm nay em đi với một à, người em đầu tiên con xin chào à, chú Quyến Linh và chị Ngọc Lan thì em thấy anh trai bên này hiền chân thành em thấy ok đang nói nói đại bên cạnh đang thoải mái luôn á dạ. <laughs> rồi em đi với ai thì dạ, em đi với bạn của em em chào hai anh chị à, em chào mọi người à, bạn em thì nó hiền như vậy à, nó chịu khó làm ăn tại nó ấy lâu quá <laughs> nên nó không có biết đâu chơi <laughs> nó cần có người dẫn đi chơi thôi <laughs> cần người dẫn đi chơi thôi hả dễ thương quá thiệt không có bầu thiệt phải không dạ bao lâu không? dạ mười thì theo uh, long nó nói là từ năm lớp 10 đến bây giờ là sự thật đó không có bạn trai không không có bạn trai không dạ em em em bạn trai nữa em bạn trai dạ bạn con trai không hỏi cho nó kỹ với 10 năm cũng nghi ngờ lắm đó nha thôi được rồi bây giờ chứng minh cho nhà gái thấy đúng là bản lĩnh đàn ông rồi quà nó cũng dễ thương này sẵn đem về nấu bánh canh luôn chứ bị nào mở rào tiến tới quay qua anh gửi cho em món quà à dạ em cũng muốn món quà cũng tặng anh long nói ý nghĩa sao tặng con heo à, thì ừ, tặng con heo này thì cũng có suy nghĩ một bài thơ ở hai câu thôi tặng em một chú heo hồng bưng khuân anh hỏi lấy chồng được chưa bất ngờ không bất ngờ về bạn mình đâu à, còn món quà em muốn tặng anh à, cảm ơn em dạ mình mở ra coi bạn gái tặng gì à. cảm ơn em nhiều mong là như vậy đi em em à, tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là uh, mình sẽ được uh, có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy Đấy, nhớ nhấn nút nha em <laughs> trời ơi chưa gì chơi mà kia em nhớ nhấn nút nha em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 mình thả vô nước sôi rồi mình nó chín lên mình ăn thôi trời ơi cảm ơn bánh canh phơi khô đó dạ dạ cảm ơn anh cái này là chả cua à, chả, chả cua chả cua quế tưởng bánh canh phơi khô về trụng nước sôi ăn đã dạ. <laughs> rồi cảm ơn nha bây giờ hai đứa nói chuyện đi à, lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy có những gì mà anh đang uh, suy nghĩ có giống như những gì mà hiện tại anh đang gặp không nó được hơn cái suy nghĩ <laughs> ban đầu là tích cực hơn hay là tiêu cực hơn là tất cả khăn nhiều luôn <laughs> ờ, hồi nãy ờ, sau cái tấm màn á thì em có nghe anh chia sẻ rằng là anh ờ, hiện tại có khuyết điểm của mình là hút thuốc hả đúng và cả uống rượu luôn có uống bia nhưng mà là mình chỉ đi nhậu với bạn bè ờ, lâu lâu thôi chứ không phải là mình ngày nào cũng đi ờ, hiện uống. tại em cũng chia sẻ là em không thể hửi được cái mùi thuốc lá tại vì em bị viêm son á ừ. nên mà nếu cái trường hợp anh quen em thì anh có dự định là sẽ cai thuốc không có nha dự kiến của anh là khoảng khi nào thì nói chung là bỏ liền bỏ liền khi mình à, quen nhau thì mình bỏ liền <laughs> không hút nữa với lại đơn là giản cứ quen đi khi nào nó bỏ thuốc mới cho hung không bỏ không cho hung đúng là xong nó bỏ gấp luôn đồng ý ờ. anh hiện tại một ngày anh hút bao nhiêu ờ, hiện tại thì à, một ngày mình hút một gói wow ờ, vậy là nhiều lắm luôn á ờ, hồi nãy em có nói nếu mà thời gian anh bán như vậy là chắc mình phải mở quán từ thứ hai đến chủ nhật đúng không đúng rồi vậy thì thời gian nào là thời gian anh sẽ dành cho em Ừ, thì tại vì cũng gia đình làm mà cho nên thì khi mà mình có hẹn á, thì ờ, anh sẽ nhờ em anh nó ra nó trong quán để anh ờ. đi với lại là cho em hỏi thêm luôn cái kế dạ. hoạch của anh ờ, trong tương lai á thì nếu mà một bạn nữ mà phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ muốn tiến tới cái kết hôn của mình chừng nào em muốn thì kết hôn thôi có gì đâu kết Trời hôn mà. <laughs> nhưng mà em muốn là một chuyện nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa đó câu đó hay đó hay rồi thì hiện tại thì uh, ba mẹ anh đã mua nhà cho anh rồi thì cũng có nhà ở rồi à là nhà riêng hay là mình sống ở sở, ở sở ờ, chung với ba à dạ ngon lành cho nên anh... thì ừ, quan trọng là em thôi <laughs> nhưng mà khoảng nếu mà phù hợp thì khoảng bao lâu ý là khoảng tầm khoảng thời gian của anh là bao lâu dự kiến là càng sớm càng tốt em ơi <laughs> gấp dữ lắm rồi gấp người ta mười năm 10 rồi năm nay nó khô queo nó nó ừ. gọi là tình cảm nó hết không ước ác xíu nào không chừng em. giờ quên hết luôn rồi đó à. anh có muốn hỏi gì em không à, anh nút thôi hỏi gì nữa <laughs> chịu quá rồi hỏi đi hỏi đi lưu chừng nào còn em chừng nào còn theo em thì em ờ, chừng nào em muốn ờ, kết hôn lập gia đình nếu như mà em tìm một bạn nam phù hợp á thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng một năm nữa à, thì sẽ lập gia đình bớt bớt được không một tháng cũng là một thôi một tháng đi <laughs> không thì anh nói vậy thôi nói cho đùa cho vui thôi tại vì thì nó nói chung là mình gặp đây thì mình cũng phải tìm hiểu nhau nữa tại vì cái cuộc sống gia đình đó thì mình là nó cũng lâu dài thì mình nên tìm hiểu kỹ nhau hơn dạ có là... càng sớm càng tốt nhưng mà thì thì đúng càng sớm càng tốt nhưng Giờ mà mẹ mua nhà rồi chuẩn bị cái nồi bánh canh sẵn rồi về có làm dâu không em thì em thích làm dâu hay là thích ở riêng dạ nếu như mà được chọn thì em vẫn thích được mình sẽ sống riêng hơn à. dạ tại vì sống riêng thì được nhưng mà tại vì mẹ anh mua nhà nhà của anh thì đối diện nhà mẹ anh <laughs> ủa là hiện tại là đang sát bên cùng quận tư luôn trong hẻm luôn em đối diện nhau luôn đối diện nhau thì ở riêng rồi tới nắm tay em hát thâu đi rồi bấm nút luôn nào hát tới hát tặng em gái bài thì nắm hai tay thì vô nắm hai tay Trời vô nắm tay <laughs> dạ tay kia nữa bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta luôn chìm đắm yeah. hơi ao dài tung tăng em bước quy lòng anh xính sao yeah. này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen không hứa chuyện cho nhà của bé ở đâu cho anh xin dẫn em đi về ở thủ đức anh ơi <laughs> dạ lòng nói hết rút ruột mình đi nãy giờ em cảm nhận về em gái như thế nào à, hy vọng là mình để cho nhau cái cơ hội anh cảm thấy ờ, rung động ừ em e ngại cái việc mà anh đang thì không biết anh như thế nào thôi hả hút thuốc của anh anh hứa anh bỏ mà dạ bỏ dạ. thuốc hứa bỏ thuốc được rồi đó rồi thôi trở về ghế ngồi đi nào chúng ta đưa ra quyết định thôi sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò hay không là quyền của các bạn nha một hai ba hết thời gian bấm chưa sao không bấm sao vậy em à tại vì em thấy có nhiều cái quan điểm với lại ờ, bạn hút thuốc với lại nhậu bạn đã hứa rồi mà bạn bỏ mà em thật sự nhưng mà em thấy có nhiều cái trong tình cảm em thấy chưa rung động khi em nắm tay bạn à chưa rung động điều này thì à, chúng ta không thể ép được đúng rồi bởi vì trong bạn mối hò bao giờ mình rung động thật sự mình mới bấm à, rất tiếc điều đó em trai rất là chân thành luôn em gái dạ. cũng dễ thương nữa chị rất là tiếc ừ. bởi vì uh, đây là một chàng trai uh, có chí hướng nè ừ. uh, rất là quyết tâm về cái tương lai của mình lại rất là chân thành thì nếu mà có thể thì em có thể bắt đầu đầu tiên có thể làm bạn với bạn trước ừ, không sao cả được chúng ta cứ xin số điện thoại nhau cứ trao đổi với nhau dạ cảm ơn các bạn các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng amity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 Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, thành dạ. công và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, em cảm ơn ừ. chương trình ạ. dễ thương quá à rất là tiếc à, nhưng thật mà... sự rất tiếc nhưng mà rất, là tiếc. rất em rất là có một cái niềm tin là hai bạn này sẽ dành cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau ở ngoài hy vọng là như vậy